Hey chào các bạn Hôm nay vợ chồng mình sẽ làm một cái uh, gọi là Make Boyfriend Makeup Challenge Thì hôm nay mình sẽ trang điểm cho vợ mình là từ vịt hóa thành thiên nga hay là từ thiên nga thành ếch thì chưa biết Đầu tiên là mình sẽ dùng uh, kem nền, phấn nền, kem nền hả? Này là cái này cái nào? Cái này đúng không? Cái này, cái này, cái này, cái này. Vâng. Rồi. Vừa vừa phải phải thôi nhớ tới thôi. Là là tay. là chấm lên tay hả? à rồi ra mày ra mày ghê vậy nó phọt nhiều không từ từ ừ, ừ, ừ, ờ, rồi rồi rồi rồi rồi dạ, đúng rồi chị này các bạn cái xíu siêu gì nè rồi sao chấm mà đáy lên ê ê ê à, đẹp nha em mẹ đi cô trai cho anh nha xong dẫn xong anh thịt nha xong dẫn này anh thịt Yeah. What? Làm gì vậy? Gì mà đang lâu vậy ạ? Có, có phải là đánh mình mũi không? Có chứ. Yeah, yeah, yeah, yeah, đều gì đó đều chứ đều chứ không đây là gương mặt sau khi đánh phấn nền bây giờ chúng mình tính là tính cái gì ừ, đánh khói đi đánh khói lại nó lại không đánh khói hả đánh khói tự xài đi khói thì giờ đánh đánh gì chứ đánh mũi chứ đúng không đánh mũi chứ đúng không đánh mũi đánh chóc mặt ừ, đánh mũi thì hôm à, qua mới thấy một cái là mình sẽ dùng cái à, cái này để mình đánh khối cái đó thì cái đó phấn mắt nè. phấn mắt nhưng mà kẻ hai hai bên để mình đánh đánh đánh thì cũng vậy không trước nè nha đó rồi bây giờ giờ mới dùng này để, để mà anh anh anh tán này nè mọi thấy hai đường đen thui không là anh thối mũi giờ tán này nè đó bạn thấy là mũi nó cao liền không đó nó cao sẵn nó nó tạo cái cái cái đường tối hai bên là để nó cao nó thiệt hôm qua anh mới thấy luôn á anh kêu làm bao giờ làm đại đó ba đó không các bạn thấy mũi cao liền không tiếp tiếp đi làm gì nữa đánh đi nữa tự coi đi rồi. rồi tiếp theo là mình sẽ đánh mắt đánh, mắt đánh mắt không đánh mắt à, là, là dùng kẻ mắt đúng không đánh mắt hay là kẻ mắt à, kẻ kẻ lông mày kẻ lông mày kẻ lông mày bây giờ anh kẻ lông mày rồi hả ờ, kẻ lông mày kẻ lông mày kẻ lông mày kẻ lông mày nè rồi cái này là mình sẽ đánh mình sẽ dùng để kẻ lông mày các bạn ha đánh gì vậy xe ha à rồi nhắn như vô thôi vậy à. cái này là để kẻ ừ, kẻ cái đường viền chứ mà đánh lên ừ, không nhưng mà lúc này lúc này tôi xong rồi mà không ủa cái cái cái cái, cái để tô cho mình là, là cái nào cái này cũng được mà phấn nó cũng được à. cái gì mà vẽ một đường dứt khoát lên coi ngồi đây mà có hiệu ứng chó sủa nữa ta là mình mình sẽ dùng cái này để mình đánh đúng không đánh liền rồi không ta làm một cái kia của mày đó ok ok ghê đó. đúng rồi giờ đánh uh, cái gì nữa à, à, môi môi môi môi xong môi xong môi vâng mà, đi, mà, lửa, cái nào lửa. Ừ, mà mà phải dùng cái gì để mà vẽ cái đường viền môi đúng không ừ, cũng có luôn nè dùng cái này được không không không không không không nè cái gì thì gì lần này là gì đúng không ừ, nhiều màu lắm nhiều màu lắm muốn đánh màu gì muốn đánh màu màu màu màu màu, màu đỏ lợt màu đỏ màu đỏ màu đỏ mà lợt hay là gì có màu đỏ lợt vừa vừa thôi không vẽ đường viền trước đã đường viền anh anh anh tính là dùng cái cọ xong anh chấm vô cái son xong anh bôi lên miệng à, vậy thì phải xài cái cọ khác nhưng mà cũng không cần đâu anh thích anh thích cái cái người cái người làm cái ờ, người trang điểm thì thích gì thích chiều người ta chứ này kiếm cọ rồi rồi rồi à, đi Trời, dạ. cứ mình cứ làm cái nào nó cũng tới mà đúng không? theo em ví dụ như mà anh mà đánh mà trang điểm đẹp em mới cho anh tiền đi làm uh, à, à, make up không make, make up rồi xong rồi em em làm cái con đường anh hóa thành b đó cho nó nhanh nhanh hơn hả rồi tới về hai đứa mình nhìn đầm nhau mặt thôi. ai vậy thì thấy mấy bạn mấy em rồi ghẹ cũ hay dùng tự sai đúng không tự sai nữa đó rồi chấm bầm bầm bầm, cái môi lại cần gì bấm nữa đó này các bạn thấy là đã lên đã lên được cái màu son rồi không đâu cái nắp đâu rồi tiếp theo là chúng ta sẽ kẻ mắt kẻ mắt kẻ mắt kẻ đường mắt này nè có đánh phấn gì không phấn gì nữa đánh phấn mắt không phấn mắt hai bên đây hả mắt hồng á hả phấn mắt phấn mắt là làm gì phấn phấn mắt để để làm cái gì cũng được chứ ủa thì để đánh lên mắt thì giờ anh anh, anh muốn làm cái đường là không có không có đánh phần mắt đúng, đúng rồi đúng rồi không đánh đánh tô khói nữa tô khói trước đi tô khói trước hả tô khói này phải không Đấy. à, à hộp phấn mắt kia à rồi ok này mình sẽ dùng hộp phấn mắt các bạn ạ à. mà cái tổ khói tô khói là hộp khác lấy cái hộp màu xám á ok ok ok hộp màu xám đôi tiền của tôi đó ba trời ơi mốt đúng không ừ dạ trời cho mấy cô xin lâu lâu này tê tê rồi nó tê tê tê mình sẽ dùng hộp này hộp này để mình à, nắp open the case box gì để mình đánh mắt mắt sao chuyện của anh nha mở sao vậy ừ. rồi lấy cái khác đi lấy cái cỏ khác đi đừng lấy cái cỏ đó nhẹ tay thôi nha bể một cái là em giết anh đó đánh đánh đánh mắt rồi đánh đánh đánh vì xung quanh đúng không dùng cọ này cọ bự đúng không dùng màu nào dùng màu màu ai ai biết đâu này đi ha anh tự phối đi vừa vừa thôi còn đánh khói nữa cái gì vậy ta cái gì mà đánh trút lút anh chỉnh vậy <laughs> gì vậy Dạ, từ từ từ từ tán ra trời ơi từ từ tán ra cái gì mà nhau chút hả Thôi gì vậy ngon Tán gì mắc ai mắc khói kỳ vậy Tao dạ. mắc này bị đánh chứ mắc khói gì Từ từ bây giờ, giờ mới tán rồi nè mới bị đánh về sao vậy <laughs> rồi từ từ sẽ ở ờ, kẻ mắt kẻ kẻ mắt nữa kẻ mắt đâu kẻ mắt đâu kẻ mắt thôi ừ. kẻ mắt này đúng không thôi, chưa thấy ai đánh mặt chung chưa đây? kẻ mắt này đúng không ừ, đường cái này cái nhà nhỏ này hả rồi, ờ, sợ, rồi đi yên là kẻ cái đường này đúng không trời ơi cái mắt mình cái tô màu vậy trời gì vậy Cái gì vậy Đừng có, đừng có làm cười à Hả? Trời ơi Trời má ơi đi chơi Halloween sớm hả trời từ từ từ từ từ anh anh anh anh anh cần một một một, một màu đỏ nữa màu đỏ gì đó nhắm mắt lại nhắm mắt lại nhắm mắt lại nhắm mắt lại nhắm mắt lại đi nhắm mắt nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại nhắm mắt lại em tin anh không gì vậy nhắm mắt lại nhắm mắt lại đây là kiểu xong rồi đến mắt rồi chơi anh ơi em đâu có tính đi chơi halloween sao <laughs> anh đang như điểm là thành thành halloween mà giờ tính tính, tính, tính má hồng rồi đúng không má má hồng là cái nào ok là dùng cái này tán, tán rồi đúng không để dùng cái này má hồng này các bạn má hồng dưới đó trời anh biết cái má nằm đâu không ờ cái gì đánh gì dữ vậy ba má má má hồng nó nó phải nó phải hồng chứ ok ủa anh anh đang mượn cơ hội làm nhục em cái gì không có đây đây là má hồng hai má hồng môi uh, ờ, còn mắt thì thì thì thì mình tại vì mình không có hoa tay nên mình không thể ừ, còn cái loại này nữa để mà bạn đã bấm bấm uh, lông mi ê coi chừng đứt lông mi nha thấy, rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi coi chừng bấm trong mắt thấy rồi. À. Đẹp, biết mà rồi để, để anh cầm anh kéo mi lên cho đó từ từ để để để anh tắm cái cái cái này đã cái mẹ gì anh đánh anh không biết à dạ anh kia đứa nào đứa nào chị mất cái mát chân vậy nên khói hay không đó, đó. khói mẹ gì bằng mắt đi bắt đó đây là mắt khói môi đỏ má hồng à, đây là gì vậy mắt cái mascara mascara mascara mình sẽ dùng mascara để mình làm cho da mình có chừng trúng vô mặt phải lên phải lên đây là gương mặt nhìn đây nè cứ một vị thần à, môi môi đỏ môi đỏ má hồng à, mắt có kẻ à, mắt khói và lông lông mày à, có cảm nhận gì không đẹp không đẹp không quá đẹp quá đẹp dễ thương quá không à. <laughs> khẩu vị mình mặn quá lên. chưa <laughs> dạ, chưa được à xin mời chào các bạn <laughs> hẹn các bạn vào một uh, clip tiếp theo nha